nên chúng ta ăn uống dư thừa quá nhiều các bạn ăn dư thừa quá nhiều mà ăn dư thừa quá nhiều trong cái trường trong trong khi cơ thể chúng ta thì lại đòi hỏi rất ít không cần nhiều như vậy khi chúng ta ăn dư thừa đó thì điều gì xảy ra có phải các chức năng đào thải của cơ thể chúng ta buộc phải vận hành nhiều lên đúng không ạ để tống những cái chất mà cơ thể chúng ta không cần đến năng lượng calo hàng ngày chúng ta cần bao nhiêu chúng ta sẽ sử dụng bấy nhiêu còn lại đều là chất dư thừa khi chúng ta đưa vào nên đây là một cái điều mà chúng ta phải nhận ra ăn uống mất cân bằng ăn uống dư thừa Đó. khi chúng ta ăn mất cân bằng ăn uống dư thừa như vậy thì rất nhiều bệnh lý hình thành đó những bệnh nan y hình thành rồi chúng ta ăn uống mất cân bằng về các chất dinh dưỡng trong cơ thể chúng ta chúng ta ăn các chất thiếu các vị thiếu trong cơ thể của chúng ta làm cho các tạng của chúng ta suy yếu rồi hệ quả thì thế nào khi chúng ta ăn uống mất cân bằng như vậy điều đầu tiên là hệ thống bài tiết của chúng ta sẽ bị phá hủy rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột hệ miễn dịch đường ruột 80% hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta lại nằm ở trong đường ruột. Lúc này chúng sẽ bị suy yếu. Ăn dư thừa, ăn sai chuỗi thức ăn như vậy thì chức năng lọc máu đào thải axit là thận, chức năng lọc máu đào thải độc tố là gan sẽ buộc phải suy yếu. bệnh nani và các bệnh các cái bệnh mà hình thành trong cái thời đại này đó trong cái xã hội phát triển này nó càng ngày càng nhiều là chính do chúng ta ăn uống sai chuỗi thức ăn và dư thừa và hệ quả thì gan thận chúng ta sẽ làm việc quá nhiều buộc chúng phải suy yếu lúc này sức đề kháng chúng ta ngày càng ngày giảm khi sức đề kháng giảm thì bệnh tật hình thành dịch bệnh tấn công chúng ta không thể chống chọi được nó nằm ở chỗ này